Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Minh Hằng. chào cậu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official. Thì ở hai video trước của mình thì các bạn có comment là mình nên xuất hiện ở trong video của mình. Thì hôm nay thì mình đã xuất hiện ở trong video của mình nhưng mà mình nói vẫn chưa quen ấy. Nếu mà mình có nói vấp hay là có nói ngượng thì các bạn vui lòng bỏ qua cho mình nhá. Mình xuất hiện ở trong video này thì như các bạn đã biết là hôm nay là mùng 1 thì mình xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn đang xem video này có một tháng tràn đầy à, niềm vui và thành công thì hôm nay là mùng 1 rồi chỉ còn mùng 2 đến mùng 3 đến mùng 3 tháng 3 sẽ chính là Tết Hàn thực mà cái Tết Hàn thực thì chúng ta sẽ thường làm bánh trôi thì hôm nay mình quay video này thì mình sẽ thử làm bánh trôi một lần xem sao nhé Wow tại vì mình chưa giờ làm bánh trôi cả ở nhà thì mình cũng mẹ mình cũng hay làm ấy nhưng mà mình vẫn chưa giờ làm cả tại vì mình ít phải động đến mấy món đấy ấy thì hôm nay ở dưới phòng trọ này thì mình sẽ thử quay một clip làm bánh trôi xem sao nhé các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nhé à, ok thì nguyên liệu hôm nay mình làm bánh thì mình sẽ có bột này và nhân thì bột của mình thì mình có 5 loại màu nhất là màu xanh này màu cà rốt ấy màu nghệ màu của củ khoai môn và màu trắng nhân của mình thì mình sẽ có là đường này ờ, một ít dừa và một ít mè à, mè rang hình như là thế giờ thì các bạn hãy cùng theo mình để đi làm món bánh trôi này nhé Nếu mà các bạn thấy video này của mình hay thì nhớ ấn like, share, đăng ký để ủng hộ cho mình nhé Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào chúng ta sẽ nhúng một ít bột nhá, nhúng một ít bột xong rồi sẽ cho nhân vào mình cũng chả biết làm thế nào cả Ok, mình vừa làm xong một đĩa màu trắng nhé. Giờ mình sẽ chuyển sang màu xanh này Mình chỉ hiểu sao nó cứ bị chảy ra ấy Chắc là tại vì mình cho nhiều nước quá hay sao ấy Các bạn có xem video của mình thì đừng có cười mình nhé. Tại vì đây là lần đầu tiên mình làm bánh trôi ấy nếu mà các bạn nặn bánh trôi ấy, thì các bạn nên nặn thật tròn nhưng mà mình nặn nó cứ không bị tròn ấy xấu thật cái to cái bé rồi màu vàng thì mình cho hơi nhiều nước các bạn ạ nên giờ mình không thể làm bánh được các bạn nhìn này <laughs> mình không thể nào nặn nó được chắc là mình sẽ trộn lẫn với cả màu tím này cho nó đỡ à mình sẽ thử nặn màu tím này trước xem màu tím này có bị nhiều nước không à màu tím thì khá ok sẽ nặng một tí về trong này à, các bạn ơi cái màu vàng của mình nãy thì mình cho nó hơi nhiều nước ấy giờ mình trộn lẫn với cả màu tím giờ mình không thể nào mà nặn bánh được tại vì nó quá nhão <laughs> các bạn nhìn này chắc là mình sẽ không làm hai màu này nữa Giờ thì mình sẽ đi luộc ờ, màu cam này Với cả màu trắng, với cả màu xanh nhá Để xem thành quả hôm nay của mình nó sẽ ra là bánh trôi hay là bánh gì nữa à, Ok, sau khi mà mình nặn bánh trôi xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho bánh trôi vào luộc nhá Ở đây thì mình đã chuẩn bị một uh, ờ, son nước đây rồi Mình sẽ đợi nước sủi rồi mình sẽ cho bánh trôi vào nhá Ok và nồi nước của mình đã sủi rồi nhá Giờ mình sẽ cho bánh vào Giờ mình sẽ cho bánh vào Mình sẽ cho bánh vào Mình cũng chả biết cho kiểu gì nữa các bạn ạ <laughs> Thật vì nó bị chảy hết ra rồi Chắc là mình sẽ cầm tay Mình sẽ cho bánh vào Ồ, oh, nó bị chảy hết ra rồi Rồi khi mà bánh trôi của chúng ta nổi lên là bánh trôi của chúng ta đã chín rồi nhá Rồi chúng ta sẽ vớt lên <laughs> Mình cũng không biết là đây là bánh trôi là bánh gì nữa Giờ mình sẽ vớt lên nha <laughs> Nhìn trông cũng khá đẹp <laughs> Kinh quá chính là thành quả của mình nhá Mình nhìn cũng không nghĩ là nó là bánh trôi nữa Các bạn xem thì cũng đừng có cười mình nhá <laughs> Mình cũng chả biết là nó ra thể loại bánh gì nữa ấy Nhưng mà trông cũng rất ra gì và này nọ đấy chứ nhỉ Vỗ tay, vỗ tay Vỗ tay <laughs> Lần đầu như vậy cũng là khá ok rồi Bây giờ thì mình sẽ giải một ít ờ, hạt vừng và dừa sợi lên trên đĩa bánh trôi của mình nhé à, Ok, và đây chính là thành quả của mình Nhưng mà nó lại không được tròn lắm Nếu mà chấm điểm thì mình chỉ chấm cho mình điểm 5 thôi Tại vì nếu mà làm bánh trôi như thế này thì là không đạt rồi Hay Thôi mình sẽ cố gắng ở những video tiếp theo vậy Chắc bây giờ thì mình sẽ kết thúc video của mình tại đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Và đừng quên là nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Cảm ơn các bạn